Xin chào tất cả các bạn nhé Tại dạ, giờ đang buổi tối các bạn ạ Buổi tối ngày thứ hai thì là ngày 13 tháng 5 năm 2019 thì là ngày đầu tuần Mình kính chúc tất cả các bạn là có một tuần mới là luôn suôn sẻ trong mọi công việc của từng người thì trước mặt mình đây là kết quả số số kiến thiết miền Bắc các bạn nhé đặc biệt là chúng ta ngày hôm nay thì là 68 thì hôm trước của chúng ta chủ nhật thì là 86 thì hôm nay lại là 68 các bạn ạ đặc biệt như thế này là quay như thế này là không phải là sự ngẫu nhiên các bạn nhé như thế này à, trong chúng ta sổ số, số kiến thiết miền Bắc thì như này người ta gọi là à hỏi đây các bạn thì mình kiểm tra chút về mặt lô tô một chút lô tô hai nháy ngày hôm nay thì 93 và hai nháy các bạn đầu 8 được câm và hôm nay có chạm 8 thì ngày mai không biết là có liên quan gì không và 59 của chúng ta thì hôm nay về hai nháy lô tô 46 về hai nháy nếu mà các bạn ngày mai mà chơi đặc biệt dàn ấy chơi đặc biệt dàn thì tốt nhất các bạn không nên chơi nữa theo mình ngày mai đánh có hai con đặc biệt thôi nếu các bạn chơi thì các bạn chơi hai đặc biệt và mình cũng chơi hai đặc biệt đó là con 88 và con 66 thôi không đánh nhiều hai đặc biệt 66 và 88 thôi đặc biệt đi ảo này chúng ta không bắt được đâu rất khó các bạn ạ thì ngày uh, <clears throat> Mình chốt số cho ngày 12 tháng 5 năm 2019, ngày 12 tháng 5 năm 2019 là 3883 bạch thổ 3883 thì chúng ta bạch thổ cũng có. Và song tổ là 6 à 0660. song tổ là 0660 thì chúng ta ăn được song tổ là 0660 thôi. Và cái chạm đặc biệt đó là chạm 1649 thì mình có bắt cho các bạn đó là cái chạm đặc biệt của ngày chủ nhật đó là chạm 1649 thì chúng ta được cái chạm 6 và chúc mừng các bạn. Các bạn này tham khảo thì ờ, đã trùng máu các bạn cặp xong thủ lô 6 6006 và cái chạm đặc biệt có chạm 6 <clears throat> còn hôm qua mình không lên kênh chốt số cho các bạn được các bạn tham khảo vì cũng là ngày chủ nhật tối chủ nhật thì mình cũng bận rất là nhiều việc nên là cũng muộn không nên kịp thời gian cho các bạn để các bạn tham khảo bây giờ mình không lên đặc biệt cho các bạn nhé đặc biệt bây giờ đi rất ảo mình không lên đặc biệt cho các bạn nữa bây giờ mình chỉ lên lô tô cho các bạn để các bạn tham khảo thôi <clears throat> chốt số cho ngày 14 nhé ngày mai là ngày 14 rồi các bạn đã sắp nửa tháng rồi 14 tháng 5 năm 2019 các bạn nhé Bạch thổ lô ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo đó là con 42 lót đó là con 91 các bạn nhé và xong thổ lô ngày mai đó là con 22 22 và 77 các bạn nhé Hôm nay chúng ta 22 và 7 chúng ta vẫn ra các bạn ra cả cặp ra 22 và 7 chúng ta ra cả cặp hôm trước là 77 ra hai nháy hôm nay 77 ở lại thì ngày mai mình vẫn quyết định bắt cho các bạn đó là 22 và 7 xong thủ cầu nó báo như nào thì mình sẽ bắt cho các bạn như vậy bạch thổ lô là con 42 các bạn nhé lót là 91 và xong thổ lô là 22 và 7 còn số Zalo nhóm đây số Zalo nhóm của mình là 086 6 0868 302 096 cho tất cả các bạn nhắn tin kết bạn mình cho tất cả các bạn vào nhóm chốt số cho các bạn từ lô tô đặc biệt còn đặc biệt bây giờ mình hôm nào cực đẹp thì mình cho các bạn chốt cho các bạn còn đâu không mình chỉ chốt lô tô các bạn thôi còn đặc biệt mình rất đẹp cực kết thì mình cho các bạn thôi mình cũng à, không dài dòng nữa thì ngày mai cũng là ngày thứ ba cũng là ngày làm của chúng ta như mọi ngày của tuần mới thì mình kính chúc tất cả các bạn là có một ngày chúng ta làm việc luôn thuận lợi luôn thuận lợi trong công việc của các bạn và các bạn xem kênh các bạn nhớ đăng ký kênh không tiếc dùm like ủng hộ kênh và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai nhé